mồi tala của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em mấy đôi liền anh em ạ lên cành nào ở đây ờ, gần một con suối nhỏ nên là giọng cứ lóc lách anh em ạ giọng lóc lách lóc lách Trời ơi đừng có mà giúp nhiều Tí nó lại bỏ đi bây giờ mấy hôm này không được gỡ bội đấy mong là con này sẽ đá màu đá lân Rộng này rất hay anh em ạ Nó gần suối mà Dốc lách dốc lách bánh hào chưa sang cầu rồi mắc cổ rồi ok nha anh em mình ra lấy đây mắc cổ rồi chắc chết mất ok đừng mà tuột nhá chưa bao giờ phải chạy đi lấy chim mình uh, toàn ôi rồi đè cổ anh em ạ đây. đè cổ bổi nhá mong là đừng có chết nhá đây là em mồi uh, à, tara của mình ok mình uh, lối chim ra đây đập cổ thốn đấy mày quá vẫn sống anh em ạ đây còn đây là em mồi uh, à, tara của quảng sơn vẫn còn sống à, nhằm rằng nha đây, đây là mũi pala ok đây là mũi pala không chết đâu anh em nhé vẫn còn sống rất là khỏe đây móng mỏ đầy đủ hết nhé kẹp cổ mới thối nữa <laughs> may quá nó không chết và mình cũng kịp ra lấy đây là tara của mình ok nha anh em